gì vậy ôi trời ơi mấy cái gì mà rơi trúng tôi này để xem nào ôi chân gà sữa họ ờ, ok được có đồ ăn rồi để mình nghĩ ra món mới đi no, no, no. Thank you.